Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Từ thất bại đến đại bại, sợi dây dẫn ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc xuống miệng hố Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng chính là ông Nguyễn Tân Dũng Nguyễn Tân Dũng là mẫu người tiến thân được bề trên lập trình và cứ thế mà tiến lên Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh là những nhân vật rất có quyền lực Họ là những người ở trên cao chìa tay ra kéo Nguyễn Tân Dũng trên những vị trí quan trọng trong chính phủ đây là hình ảnh của ông Nguyễn Tân Dũng tiến thần nhờ được thiết kế lộ trình sẵn. Mẫu như Nguyễn Tân Dũng là mẫu thái tử, cả đời chẳng cần phải xuất những tài lẻ chỉ để mua chuộc ai cả. Có người đánh giá người ta không khung núm với ông Nguyễn Tân Dũng thì thôi, chứ ông Nguyễn Tân Dũng không biết khung núm ai bao giờ. Bởi con đường quan lộ của ông được dọn sẵn và ông cứ thế mà đi lên. Khi lên đến đỉnh cao của quyền lực, ông Dũng mới thể hiện tài năng thực sự của ông, đó là móc lấy tài sản quốc gia để làm chính trị. Thời ông Nguyễn Tân Dũng là thời mà người thủ tướng có quyền lực lớn nhất, nhưng cũng là thời mà nền kinh tế của đất nước đã bị tàn phá. Những quả đấm thép do ông Nguyễn Tân Dũng lập nên làm cho nền kinh tế đất nước gần như kiệt quệ với hàng tỷ đô la núi lợ của các công ty tập đoàn nhà nước gây ra. Ông Dũng làm chính trị là thế, khi làm thủ tướng, ông đã dùng quyền lực đồng tiền để xây dựng những mối quan hệ rất khủng. Những mối quan hệ này mạnh đến mức khi ông mất chức thủ tướng, ông Trọng vẫn không thể ra kỷ luật với ông được. Chính vì có những mối quan hệ nền tảng ấy, ông Dũng đã làm hồi sinh thế lực cho gia tộc và cũng nhờ đó mà Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Minh Chiết ngày càng từng bước bước lên vững chắc trên chính trường tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị đang đi lên dựa vào mối quan hệ chất lượng do Nguyễn Tấn Dũng gây dựng. Nếu nói ông Nguyễn Tấn Dũng hiền ngang tiến lên đỉnh cao quyền lực, thì người kế nhiệm ông lại hoàn toàn khác. Như những thông tin mà Thời báo chấm đã có được, thì Nguyễn Xuân Phúc rất uyển chuyển, rất giỏi luồn lách để leo cao. Ông Nguyễn Xuân Phúc ra Hà Nội rồi lên đến Phó Thủ tướng Thường trực, rồi leo đến chức Thủ tướng đều là do tài lẻ của ông. Ông Nguyễn Xuân Phúc không có người đỡ đầu đúng nghĩa như ông Nguyễn Tân Dũng, mà ông Phúc chỉ là người thức thời, chắt chiêu từng mối quan hệ có tính thời vụ để đạt được mục đích của mình. Và khi đạt được mục đích, ông buông mối quan hệ thời vụ cũ và nắm bắt mối quan hệ thời vụ mới để mà tiến thân. Cứ như thế, cách gây dựng sự nghiệp của Nguyễn Xuân Phúc chẳng khác nào con khỉ truyền cảnh. Và cứ như thế mà leo lên chức thủ tướng, đấy là những thành tiệu đáng nể. Cách leo của Nguyễn Xuân Phúc được xem là cách xây dựng sự nghiệp thiếu nền tảng bởi những mối quan hệ của ông Nguyễn Xuân Phúc tạo ra không phải là mối quan hệ vững chắc. Nó giúp ông leo lên đỉnh cao quyền lực nhưng không thể giúp ông giữ được quyền lực ấy. Đấy chính là nhận xét sâu xa của một người từ trong chế độ cho tờ Thể báo chấm đề biết thế. Ông Nguyễn Xuân Phúc bị đánh giá là luôn luộm thuộm, vụng về, không khéo ăn khéo nói trước công chúng, nhưng ông lại cực kỳ khéo léo chiều chuộng cấp trên. Vì thế hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc để lại trong lòng dân chúng vẫn mãi là một anh hề, chứ không phải là một chính trị và chính khách nghiêm nghị có uy quyền. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc tiến thân giỏi nhưng gây dựng mối quan hệ không có chất lượng nên khiến ông đại bại. Điều đáng nói là người đưa tin nhận xét rằng điều mà ông Nguyễn Xuân Phúc thua xa ông Nguyễn Tân Dũng là cách ăn, cách nói của những người trong gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc quá lộ liễu và rất tạp, chứ không như những gì mà bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tân Dũng, đã làm được. Về mức độ khôn khéo, Nguyễn Thành Phượng là bậc thầy. Sự khéo léo đó là do có sự hướng dẫn từ ông Nguyễn Dân Dũng và cả sự khôn ngoan của con gái ông. Trở lại chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc, vì mối quan hệ của ông Phúc không vững chắc nên ông đã để mất chiếc ghế thủ tướng chỉ sau có một nhiệm kỳ. Đây là thất bại mở đường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 về buổi lễ sớt bát cúng dường nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức tại chùa Ba Vàng. Hình ảnh ông sư trụ trì chùa này Thích Trúc Thái Minh vơ tiền đã gây ra bão mạng xã hội trong những ngày gần đó. Đây là hình ảnh ông sư quốc danh lợi dụng sự mê muội của tầng lớp nhân dân để mà làm ăn lớn. Nếu đây không phải là ông sư quốc doanh quen nhiều quan chức cỡ lớn thì tụ điểm chùa Ba Vàng đã bị dẹp bỏ vì kinh doanh mê tín dị đoan để trục lợi từ lâu rồi. Đây là hình ảnh Chùa Ba Vàng là tụ điểm kinh doanh mê tín dị đoan. Chùa Ba Vàng vốn đã tai tiếng rất nhiều từ hành nghề mê tín dị đoan. Năm 2019, mạng xã hội dậy sóng vì chùa này tổ chức trò thỉnh vong giải oán, sặc mùi mê tín. Những người phục vụ trong đường dây thỉnh vong giải oán ở đây cho rằng mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều do oán hồn từ kiếp trước gây ra cả. Người ở kiếp này muốn thoát nạn thì phải trả nợ theo lời vong yêu cầu. Hình thức trả nợ là bằng tiền mặt thông qua công việc công đức nhà chùa. Có người bị đòi nợ 5-7 triệu nhưng cũng có người bị đòi có vài chục triệu đồng. Với những người khó khăn về tài chính, nhà chùa sẵn sàng nhận trả góp hay quy đổi ra số ngày làm công quả. Nhưng với một số người đã thỉnh vong mà không giải oán, họ dọa là sẽ bị điên và những vận mệnh khác trong tương lai. Người tìm đến chùa Ba Vàng để thỉnh vong giải oán hầu hết là những người mắc bệnh hiểm nghèo, gặp những điều kiện kém may mắn trong cuộc sống nên không ít trong số đó đã xuôi lòng, chấp nhận chi tiền với hy vọng hóa giải mọi bệnh tật và vận đen cho họ. Đây là hình ảnh công việc làm ăn của chùa Ba Vàng ngày một thêm khó khăn. Vào ngày 14 tháng 1, Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh cho biết chùa Ba Vàng đã xuyên chuyển hệ phái từ Bắc Tông sang Phật giáo Nguyên Thủy theo phái Nam Tông nhưng chưa được chấp thuận. Liên quan đến việc Phật tử quỳ lạy cúng dường như trong clip từng xuất hiện tại chùa Bo Vàng và dịp lễ Vu Lan, Thượng tọa Thích Đạo Hiển cho rằng theo Phật giáo Nguyên Thủy tại một số nước như Lào, Campuchia, việc Phật tử dâng vật phẩm phong bì là bình thường. Tuy nhiên Phật giáo Bắc Tông trước giờ không có việc đó. Như vậy là sự thật giờ này mới được phơi bày ra trước công chúng. Phật giáo Bắc Tông không có cúng dường, nhưng ông sư trụ trì chùa đã bất chấp. Vậy số tiền là bao nhiêu mà ông Thích Trúc Thái Minh có được cúng dường đã đi về những đầu? Đây là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Tại buổi Pháp thoại vào ngày 21 tháng 2 năm 2019, ông Thích Trúc Thái Minh cho biết hiện nay chùa Ba Vàng có tới hơn 1.500 Phật tử tin vào Tam Bảo ở chùa Tam Vàng làm công quả thực hiện các buổi thỉnh vong, cúng oan ra trái chủ. Cho dù ông Thích Trúc Thái Minh cho rằng ông làm vì công chúng, vì đất nước không trục lợi, nhưng số tiền thu được có thể lên tới hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ và có thể còn nhiều hơn nữa. Và nhà chùa sử dụng tiền vào các mục đích gì cũng không được công khai làm rõ. Hành nghề mê tín dị đoan tại chùa đã bị dư luận phản đối rất dữ dội tổ chức cúng dường tại một ngôi chùa Bắc Tông cũng là cách làm không đúng, cho nên có thể nói rằng con đường làm ăn kinh tế của ông Thích Trúc Thái Minh không còn được béo bở như xưa nữa. Cho dù chính quyền có làm ngơ cho những hành động trục lợi dựa trên sự truyền bá mê tín, thì xã hội cũng không thể làm ngơ tiếp. Rất nhiều tiếng nói xã hội sẵn sàng chống lại hiện tượng mê tín dị đoan được bảo kê này. Đây là hình ảnh doanh nghiệp chùa Ba Vàng chuyển hướng làm ăn. Nếu chuyển sang Phật giáo Nguyên Thủy thì Phật tử dâng vật phẩm, tuy nhiên vật phẩm ở đây sẽ biến tướng chứ không như nguyên thủy của nó. Người ta có thể dâng phong bì và trong đó có những đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân để làm giàu cho ông sư này. Có thể nói thị trường mê tín dị đoan của Việt Nam là một thị trường to lớn. Doanh nhân Thích Trúc Thái Minh đã nhìn ra điều đó và đang tìm mọi cách để chiếm lấy thị trường này.